Xin chào anh em à, Tiếp tục quay trở lại à, với video về công nghệ trên bàn lá Xin giới thiệu với anh em về một dòng điện thoại CK600 Sản phẩm giúp anh em chơi trò chơi bàn lá luôn là chiến thắng Trên tay mình đang cầm là một chiếc uh, iPhone 8 là một trong những dòng CK600 dùng cho anh em chơi bài về tốc độ đọc bài về độ rộng của cam phân tích bài thì mình đảm bảo với anh em hiện nay trên thị trường không con nào vượt qua được con CK800 này để anh em chắc chắn biết hàng thật hàng nhái trên thị trường thì khi vào hàng thật đấy khi mà anh em vào khẩu của cái trò chơi điện thoại này thì nó sẽ hiện lên dòng CK800 đây còn những sản phẩm hàng nhái hàng giả không mà có cái chức năng đó bây giờ tôi sẽ cùng anh em đi dùng cái điện thoại này để chơi ba cây anh em mua máy anh em kiểm tra máy cho ra nhé không tránh trường hợp mua hàng nhái hàng giả hàng thật nó sẽ có cái logo và cái dòng chữ CK200 ở phần mềm máy hiện lên trên bao vâng, cây thì anh em dùng chức năng bốc cái thôi máy báo ba thì anh em bốc cây thứ ba lên đây cây thứ ba đây ngửa lên một chia từ nhà mình bốn điểm này hai điểm này bốn điểm này nhà mình bốn điểm nhưng mà năm đô, đấy nhà bốn điểm nhưng không có không chất nhà bốn điểm chỉ có hai cơ thôi nhà bảy cơ mình năm rô 1 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 chia tiến bước này một điểm này nhà này 4 điểm này nhà này hai điểm này nhà mình 7 điểm này đó anh em thấy đọc bài anh không chỉ cần để bài ra máy đọc luôn một điểm này hai điểm này bảy điểm này là sáu điểm đấy cơ sở chúng tôi thì làm việc 24 trên 24 và các ngày trong tuần chúng tôi có hai địa điểm bán hàng là khu vực bến xe Mỹ Đình thành phố Hà Nội và bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh anh em nào cần tìm hiểu cần hỗ trợ về công nghệ cờ bạc bịp nói chung và các dòng công nghệ trên bài giáo nói riêng thì với liên hệ tôi có số điện thoại 0346 0947 hoặc 0834 666 333 em đọc phích nhanh để bài đã đọc lên hai, hai có hai lá bảy chia đối nhà mình chín điểm em này lớn nhất mười bán như mười, tôi đảm bảo với anh em không bao giờ thua anh em mà cứ điện thoại tôi lại đấy không có gì mà cần tìm hiểu cần tư vấn về công nghệ cò bịp thì làm hệ với tôi lúc nào cũng được thời gian là lúc nào cũng được xin chào anh em